Hello, xin chào tất cả các bạn Các bạn thân mến, rất vui vì ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các em ở trên phần phát trực tiếp trên fanpage ở trong buổi tối ngày hôm nay của chúng mình Nếu như mà các bạn đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhé, được không nào? Các bạn đang ôn thi đến đâu rồi? à, vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là đã rất là nhiều trang báo đã đưa thông tin về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay rồi dự là chúng mình sẽ thi vào khoảng đầu tháng 7 không biết là các bạn của chị thì đã ôn thi đến đâu rồi đây ok xin chào các em xin chào các bạn nha trong cái phần tiêu đề thì em cũng đã biết là ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau trao đổi về vấn đề rồi gì rồi đúng không ạ? <laughs> Chị cảm ơn các bạn, chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhé. yêu nhau bình yên thôi Xin chào các em Xin chào các bạn Xin chào các em Ok <laughs> Chào các em yêu dấu của chị Xin chào các bạn Để những ước ước mơ tự do bay mãi xa tay nắm tay về muôn nơi ok các bạn ơi các em đã có mặt ở đây chưa xin chào các bạn nhé à, một cái thông tin rất là hot hit mà chị muốn thông báo cùng với các bạn đó chính là nếu như bạn nào đặt sách ở trong phần phát trực tiếp này Thì chị sẽ quyết định là free ship cho các bạn nhé Đối với những bạn nào mà bị để lại bình luận ở đây là Chị ơi, em muốn mua sách thì chị sẽ quyết định là sẽ free ship cho các bạn trong khuôn khổ của buổi phát trực tiếp ngày hôm nay nha, được không nào? Chị cũng nói luôn là buổi phát trực tiếp ngày hôm nay của chúng mình sẽ chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút thôi Và trong 30 phút này chị sẽ cùng với các bạn xác định lại những cái phần quan trọng nhất ở trong hai dòng sông Và định hướng lại cho các bạn về cách học những cái dẫn chứng trong hai dòng sông như thế nào Bởi vì dạo gần đây chị đặt nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn về việc là Em không biết làm thế nào để có thể học hai dòng sông cả Em cảm thấy rất là dối và cảm thấy rất là mệt mỏi chị ạ Thế nên chị rất muốn trong phần phát trực tiếp này có thể giúp đỡ các bạn nhá Được không nào Các em ơi Có mặt ở đây chưa ạ <laughs> Cảm ơn Tuyết Anh nhá Cảm ơn em Ôi chiều nay vừa thi xong luôn nào Trời ơi Thế thì đáng lẽ là phải xem trước nhở Đúng không Ôi chị hơi muộn một xíu rồi Nhưng mà chắc chắn là sẽ không muộn cho đến khi mà các bạn Các bạn thi đâu Phải không nào Chị like vợ chồng A Phủ và vợ Nhật đi Chắc chắn rồi chị sẽ phát trực tiếp hết Các em yên tâm cứ chủ động theo dõi fanpage là được ok không ạ ok đấy chị bảo rồi những ai mà đặt sách ở trong phần phát trực tiếp này thì chị sẽ free ship cho các bạn nhé chỉ trong đúng phần phát trực tiếp này thôi ạ chỉ trong đúng phần phát trực tiếp này thôi nhá sáng em bị tủ đè à trời ơi đừng có như thế nhá đi thi trung học phổ thông quốc gia mà bị tủ đè như thế là nguy hiểm lắm đấy với cả chị cũng nói luôn là chúng mình cũng đã thấy rằng là một số những cái thông báo đã cho chúng ta biết là cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay sẽ vẫn diễn ra bình thường và dự là sẽ thi vào khoảng tầm giữa đúng không ạ? Đầu đúng không? Đầu tháng đúng không nào? Đầu tháng 7 thế nên là bây giờ tính ra là chúng mình chỉ còn khoảng tầm hơn 3 tháng nữa thôi. Tầm đấy thôi, chắc là chỉ tính khoảng 3 tháng thôi. Đấy thế nên là các bạn sẽ cố gắng nhá. Nói chung là các em sẽ cố gắng không còn nhiều thời gian nữa đâu ạ không còn nhiều cơ hội và cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu Rồi ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn nha Chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với nhau Rồi, đây các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn nhé Dòng sông đầu tiên mà chúng mình... Rồi, Dòng sông đầu tiên mà chúng mình sẽ bắt đầu cùng với nhau đó chính là con sông Đà của Nguyễn Tuân Qua một cái tùy bút mang tựa đề là Người lái đò sông Đà của nhà chúng ta học được học đúng không ạ? Đó là Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân Ok chưa nào? Thì chúng ta thấy rằng À, <laughs> cảm ơn Thu Giang nhá, cảm ơn em rất nhiều Cố gắng lên nhá, cố gắng, cố gắng nhá Rồi, các bạn ơi, thì các bạn sẽ thấy này, ở cái dòng sông đà này chúng mình sẽ phải học hai cái vấn đề chính. Ok, Yến Linh yên tâm nhá, kiểu gì chị cũng sẽ quay lại đúng thời gian luôn, yên tâm, Yến Linh yên tâm. Chị chuẩn bị hết mọi thứ rồi nhá, yên tâm yên tâm. Các bạn ơi, đây các bạn có thể chú ý này Chúng ta sẽ có hai cái hình tượng cần phải quan tâm ở trong cái tác phẩm này Các em đều biết rồi đúng không ạ? Một là hình tượng sông đà Được không ạ? Một là hình tượng sông đà và hai, đó là hình tượng người lái đò sông Đà. Nhá. Cái thứ hai, đó là hình tượng người lái đò sông Đà. Được chưa nào? Thì nói chung là trọng tâm của chúng mình đó là chúng ta đi tìm hiểu về cái này trước Đó là hình tượng dòng sông Đà trước Ok, trong xong nhá Ở trong cái hình tượng sông Đà này Ở trong cái hình tượng sông Đà này được không ạ? À? Thì chúng mình sẽ có hai cái vấn đề chính cần quan tâm nhưng nói chung là vẫn phụ thuộc vào cái cụm từ này thôi. Đó là vẻ đẹp của dòng sông Đà. Ok chưa ạ? Vẻ đẹp của dòng sông Đà, lưu ý giúp chị nhá. Và trong vẻ đẹp của dòng sông Đà này thì chúng ta sẽ chia ra thành thứ nhất, đó là vẻ đẹp hung bạo. Được không ạ? À? Thứ nhất, đó là vẻ đẹp hung bạo. Và thứ hai đó là vẻ đẹp trữ tình. Xong chưa? Một là vẻ đẹp hung bạo và hai là vẻ đẹp trữ tình. Đồng ý với chị không ạ? Ok chưa nào? Chúng ta thấy rằng là đối với vẻ đẹp hung bạo ấy thì các bạn lại tiếp tục chia nhỏ hơn cho chị và cụ thể chị sẽ chia cho các bạn ở đây nhé. Thứ nhất, đối với vẻ đẹp hung bạo. Đối với vẻ đẹp hung bạo được không nào? Thứ nhất là vẻ đẹp hung bạo Thì chúng ta sẽ thấy rằng Cái này chúng ta sẽ phải xác định theo một cái lộ trình nhá Bản thân chị ấy thì cảm thấy tốt hơn hết là các bạn hãy nghĩ rằng là bây giờ bản thân tất cả chúng ta đang được cùng với nhau đi trên một cái chuyến hành trình để khám phá về dòng sông này và cứ đi qua mỗi cái quãng sông là chúng mình sẽ nhìn thấy những cái vẻ đẹp riêng của dòng sông này. Khi mà các bạn đã nghĩ được như thế rồi thì cảm giác là trong đầu các bạn sẽ thông suốt hơn rất là nhiều. Tức là ý là các em chỉ nghĩ đơn giản là bây giờ tôi đang đi du lịch được không ạ? À? Và cụ thể cái địa điểm du lịch của tôi là dòng sông Đà Và trong cái chuyến du lịch này tôi sẽ cố gắng hết sức để tôi ghi nhớ về cái dòng sông Đà này Ok chưa ạ? Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ hết tất cả mọi thứ về dòng sông Đà này Và coi như chị là một cái người hướng dẫn viên đi cùng với các em đi Được không ạ? À? Và chúng ta sẽ không đi trực tiếp, không đi thực tế Mà chúng ta sẽ đi qua những cái trang văn của nhà văn Nguyễn Tuân Hãy hình thành trong đầu mình cái suy nghĩ như vậy Thì cái việc các bạn ghi nhớ cái phần dẫn chứng ấy Nó cũng sẽ đơn giản hơn rất là nhiều đấy Thì đây chúng ta sẽ có nhá về hung bạo trước tiên Đã nói rồi, cái vẻ đẹp hung bạo của dòng sông này Hùng vĩ và hung bạo Thể hiện ở ở đầu tiên đó là gì ạ? Đó là đá bờ sông mà Phải chưa nào? Thể hiện đầu tiên đó chính là đá bờ sông Ok chưa ạ? nhá Đá bờ sông Thế thì ngày hôm nay học để đừng quên nữa Chứ chị biết là đây là một trong số những cái bài mà các bạn mất thời gian học lại nhiều nhất luôn đấy Tức là các bạn cứ học xong rồi các bạn lại quên Cứ học xong rồi các bạn lại quên Thì chị nghĩ rằng là các bạn không nên Tức là bản thân các em không nên để cho mình bị lãng phí thời gian kiểu như thế ấy Bây giờ mình đã xác định học là mình phải tập trung vào đây Được chưa nào? Thế thì ở đây các bạn ơi đá bờ sông Chúng ta bắt đầu nhớ đến các cái chi tiết đá bờ sông nhá Đá ven sông Đà như thế nào nhỉ? Thứ nhất đó là dựng vách thành Được không nào? Thứ nhất đó là gì? Đó là dựng vách thành Ok chưa ạ? Đá bờ sông dựng vách thành Được chưa nào? Ok chưa? Đá bờ sông dựng vách thành có nghĩa là đá xây lên giống như kiểu một cái núi rất là cao luôn ấy Ok chưa ạ? Thứ nhất là đá bờ sông dựng vách thành cái thứ hai chúng ta có là gì nhỉ các bạn nhỉ? Cái thứ nhất là dựng vách thành nhá. Cái thứ hai chúng ta có các bạn còn nhớ không ạ? À, đá bờ sông Đà còn chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Đây cũng là một cái hình ảnh rất là đáng chú ý. Được chưa ạ? Ok chưa nào? Và chúng ta thấy rằng là lòng sông thì rất là hẹp Có những cái quãng mà đá hai bên bờ sông khiến cho lòng sông rất là hẹp Đến cái mức mà Nguyễn Tuân đã sử dụng hai cái hình ảnh để làm gì ạ? À sử dụng hai cái hình ảnh để chúng ta từ đấy chúng ta nhìn thấy cái gì nhỉ? Từ đấy chúng ta nhìn thấy được cái độ nguy hiểm của dòng sông này khi mà bị đá hai bên bờ mang cái vẻ đẹp hùng vĩ nó gì ạ? À nó chiếm lấy là như thế nào? Các em ơi các bạn đợi chị xíu nhá tại bởi vì là cái bàn này của chị nó rất là rung luôn ấy. Thật sự là như vậy chị không hề động chạm gì nó nhưng nó cứ rung rung rung rung rung hoài. Chị đây chị nhìn chị thấy còn thấy khó chịu này Cái bàn này rung lắm Không hiểu sao luôn ấy Kiểu chân nó không chắc chắn hay như nào ấy Rồi đây bây giờ các bạn nhìn nhá Rồi hẹp ở đây Cái thứ nhất đó chính là Chỉ cần ném nhẹ tay thôi Là cái đứng từ bên này Ném nhẹ tay là cái hòn đá đã sang bờ bên kia rồi Ok chưa ạ? Và cái thứ hai chúng ta có đó chính là gì nhỉ? Có những cái quãng con con nai, con hổ chỉ cần có thể nhảy vọt qua được cái cả cái quãng sông đấy thì có thể thấy rằng là những cái quãng sông hẹp như thế này thì thuyền cực kỳ khó đi. Được không nào? Cực kỳ khó đi nhá. Ok, đấy là đá bờ sông. Đây là chúng ta có, đây là cái hình dạng thôi nhá. Tức là những cái gì mà chúng ta nhìn thấy thôi nhá. Thế còn cái cảm giác khi chúng ta đi qua những cái quãng sông này là gì? Khi chúng ta đi qua cái quãng sông mà có đá bờ sông dựng vách thành là gì? Mùa hè đi qua mà còn cảm thấy lạnh mà. Đúng không ạ? Thì các bạn lại phải chia thành một cái ý nữa ở đây. Các em lại phải chia thành một cái ý nữa ở đây. Đó là cảm giác mùa hè đi qua cái quãng sông này còn cảm thấy lạnh. Đúng không? Đúng chưa nào? Và chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời thôi. Ok chưa nào? Và tác giả cũng đã rất là tinh tế khi đưa ra một cái hình ảnh so sánh cực kỳ cuốn hút đó là gì nhỉ các bạn nhỉ? Đó chính là à chúng ta thấy rằng là cái cảm giác mà chúng ta đi đến cái quãng sông này và đi qua cái quãng sông này ấy, nó giống như là gì ạ? À bị tắt phụt đèn điện một cái tòa nhà bị tắt phụt đèn điện và bây giờ là một cái người đang ở cái tầng dưới ngóng vọng lên cái tầng nhà thứ mấy nào. Được không nào? Ok chưa nào? Một cái cảm giác mà rõ ràng đây là một cái khung cảnh thuộc về miền núi miền núi cao Tây Bắc Nhưng bây giờ lại sử dụng một cái hình ảnh so sánh cực kỳ là gần gũi với thành thị Thể hiện được ngòi bút của Nguyễn Tuân biến hóa khôn lường Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta có thể có đủ hình dung để mường tượng ra cái cảm giác đó Ok chưa ạ? Thì đấy là đá bờ sông Tiếp tục chúng ta sẽ có hung bạo thể hiện qua quãng gì tiếp Đi qua cái quãng bờ sông rất là nguy hiểm đó rồi Thì chúng mình sẽ gặp một cái quãng mà người ta gọi đó chính là mặt gành hát lóng Các bạn ơi, các bạn đều biết đúng không? Chúng ta sẽ đi qua một cái quãng đó là mặt gành hát lóng Được không ạ? Mặt gành hát lóng Ở đây thì Đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió, gùn ghè suốt năm Như đòi nợ suýt bất cứ người lái đò nào gì ạ À bắt được đi gì tóm gì À tóm được người lái đò đi ngang qua đấy Ok chưa nào? Tức là với sức mạnh của đá, của sóng, của gió hợp sức lại với nhau đã tạo ra một cái mặt gành dường như là trào sôi và trở thành cái nỗi đe dọa của bất cứ con thuyền nào đi ngang qua đây. Bởi vì gì ạ? À? à cái mặt gành ở cái thời điểm này nó dữ dội đến cái mức là nó giống như là một cái người đi chuyên đi đòi nợ Mà là đòi nợ suýt bất cứ người lái đò nào tóm được ngang qua đấy Ok chưa ạ? Thì đây là cái sự hung bạo thứ hai Qua cái quãng mặt gành hát lóng Chúng ta sẽ đến thêm một cái quãng nữa Được chưa ạ? Hãy lưu ý rằng là để mà có thể ghi nhớ được về những cái dẫn chứng trong tác phẩm Người lái đò sông đá ấy, thì không còn cách nào khác đâu. Không còn cách nào khác là các bạn phải chăm chỉ và các bạn hãy cố gắng tưởng tượng rằng đây thực sự không phải là những cái gì mình đang đọc một cái tác phẩm văn học mà thực sự mình đang được trải nghiệm. Và cái trải nghiệm mình đang có ở đây chính là một cái chuyến đi tới dòng sông Đà. Được không ạ? Chính xác là một chuyến đi tới dòng sông Đà Thì chị mong rằng là với cái cách suy nghĩ Chúng ta thay đổi cái hướng suy nghĩ của mình khác đi như vậy Thì cái việc mà các bạn viết cái việc mà các bạn ghi nhớ dẫn chứng nó sẽ theo một cái tư duy dễ dàng hơn và các em sẽ kiểu nhớ lâu hơn đấy nhá các em sẽ nhớ lâu hơn thế nên rất mong là các bạn hãy thay đổi góc nhìn của mình về việc chúng ta học một cái tác phẩm văn học nhá Rồi, mặt gành hát lóng xong Đi qua cái quãng mặt gành hát lóng này xong ấy Thì chắc hẳn là các bạn vẫn còn nhớ rằng là chúng ta sẽ đến một cái quãng người ta gọi là quãng tà mường vát Đúng không? Các bạn ơi, các bạn có nhớ cái quãng này không ạ? Cái quãng tà mường vát này thì có một cái thứ rất là nguy hiểm Mà người ta coi nó giống như là một cái con thủy quái sống ở trên sông Đà ấy Đó chính là gì nhở? Đó chính là những cái hút nước các bạn nhé được không nào? Thì cái hút nước này các bạn sẽ lại tập trung nói về thứ nhất là hình dạng này. Được không ạ? Cái thứ hai là về gì ạ? À cái thứ hai là về âm thanh kêu như thế nào này. Và cái thứ ba là cái sự nguy hiểm được miêu tả ra sao này. Đấy các bạn chia thành nhỏ từng ý như vậy một và các bạn cứ học như thế thì chị nghĩ là nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất là nhiều đối với cái việc là các bạn cứ ôm ôm đồm rất là nhiều thứ vào trong một cái phần ghi nhớ của các bạn. Được không nào? nhá. Thay vì là các bạn ghi nhớ và ôm đồm rất nhiều thứ ở trong một cái phần mà các bạn các bạn học dẫn chứng thì bây giờ các bạn bắt đầu chia ra. À, ở cái quãng tà mường vát này ấy, thì cái sự nguy hiểm nhất đó chính là những cái hút nước. Được không nào? Những cái hút nước đó có cái hình dạng như thế nào? Có cái âm thanh như thế nào? À, thở và kêu đấy, đúng không ạ? Như là đang rót dầu sôi vào. Rồi thì sự nguy hiểm được miêu tả như thế nào với một cái biện pháp tu từ so sánh rất là độc đáo khi mà kết hợp cái vốn hiểu biết về điện ảnh đấy. Được không ạ? Một cái anh quay phim táo tợn đấy Đấy thì các bạn có thể học theo cái đó Được chưa nào Với cái quãng tà mường vát xong Đi qua quãng tà mường vát Là chúng ta sẽ đến với cái sự nguy hiểm của những thác nước Được chưa nào Và cái cuối cùng đó là thạch thủy trận Với gì ạ Ba trùng vi thạch trận Được không nào Thạch thủy trận với ba trùng vi Ok chưa nào Thác nước thì chúng ta sẽ xem là gì ạ Âm thanh của thác nước như thế nào Được không nào và hình ảnh khi nói về cái sự nguy hiểm của thác nước ra sao Ok chưa ạ? Và sau đó sẽ là thạch thủy trận với ba trùng vi Các em ơi, ở đây có bạn nào đã từng ngồi và viết ra tất cả những cái thứ như thế này để bắt đầu học về dòng sông Đà chưa? Hay là các bạn thường học sông Đà như thế nào? Các em có thể chia sẻ với chị nhé các bạn thường học sông đà như thế nào? Các em có thể uh, chủ động chia sẻ với chị để chị xem là cái cách học của các bạn như thế nào nào. Các em thường học sông đà như thế nào? Hả? Các bạn thường học sông đà như thế nào? Các em ngồi các em tụng à? Hay là như thế nào? Các bạn có thể chủ động chia sẻ với chị nào. Nào, có cảm thấy là cái bài này nó rất là khó không? Có cảm thấy là cái bài này nó rất là khó không? Giống như kiểu là nó dài kinh khủng luôn ấy Khó hơn sông Hương à <laughs> Em nhớ luận điểm À ok Tức là từ một cái luận điểm xong rồi em có nhớ là chia ra thành các ý nhỏ như thế nào như thế nào không? Hay là chỉ nhớ một cái luận điểm như thế thôi Nào các bạn À rất rất khó ạ à. Trời ơi khó gì nhở Đấy vừa rồi chị chỉ cần À em học theo dàn ý chi tiết Ok Sao lại nhắm mắt buông xuôi hả Huyền Trời ơi Chưa học được tí gì mà bây giờ đã bảo là nhắm mắt buông xuôi rồi Em học cách lý thuyết á, bỏ qua vài ngày lại quên luôn Không, không học thế được đâu em ạ à. Về cái vấn đề như chị nói ấy, nếu như mà em học như thế là bây giờ em đang kiểu học vẹt thôi Mà học vẹt là kiểu mình sẽ rất là dễ quên ấy Thì chị nghĩ rằng là bây giờ để mà chúng mình có thể dễ nhớ nhất đặc biệt là về hai dòng sông này Và cụ thể mà chúng ta đang đi tìm hiểu ở đây đó là dòng sông Đà ấy, Thì chị nghĩ là các bạn nên ngồi và tự gạch ra sau đó các bạn tự nói lại bằng cái lời văn của mình Hoặc trong cái trường hợp mà các bạn cảm thấy kiểu khó quá ấy, Thì các bạn có thể chủ động nhé Nếu mà các bạn thấy khó quá Các em có thể chủ động chuyển hóa cái đó thành hình ảnh Được không ạ? À? Và các em nhớ theo kiểu hình ảnh ấy Thì các em sẽ cực kỳ lâu quên luôn Cực kỳ lâu quên luôn Nhá Rồi hiểu ý chị không ạ? À? <laughs> chị biết là năm ngoái thi rồi Thế mà lại còn vào đây để than thở à Huyền rồi học thuộc chị ạ à. à chỉ còn cách đấy thôi à Rồi nói chung là Mỗi người thì sẽ lựa chọn cho mình những cái cách học khác nhau được không ạ? Những bạn nào mà đang sở hữu sổ tay văn học rồi thì các bạn cũng sẽ thấy là ở trong đấy chị có bày cho các bạn cái cách học về người lái đò sông Đà, đặc biệt là hình tượng sông Đà ấy, rất là đầy đủ và chi tiết luôn. Nhưng mà rất tiếc là ngày hôm nay chị lại không có cái quyển sách sổ tay văn học đấy ở đây mà chị lại để hết ở bên kia cơ. Đấy thế nên là nếu như mà bạn nào mà muốn tìm một cái cuốn sách để có thể học về kiến thức nền trong giai đoạn này ấy, vì chị nghĩ không còn nhiều cơ hội nữa đâu thì các em có thể tham khảo cái bộ sổ tay văn học đó nhá Ok chưa ạ? Các em có thể tham khảo bộ sổ tay văn học đó nhé Và như chị đã nói rồi Những bạn nào mà muốn đặt sách Thì các em có thể chủ động à, bình luận Để lại bình luận ở đây là em muốn đặt sách Để một lát nữa chúng mình sẽ được free ship nha Và khi mà phần phát trực tiếp này kết thúc Thì đương nhiên là cái cái free ship đấy sẽ không còn hiệu lực nữa được không ạ? Thì chắc chắn là cái free ship đó sẽ không còn hiệu lực nữa Thế nên là các bạn có thể chủ động <laughs> Nhớ chị quá sắp trầm cảm đến nơi rồi cơ Trời ơi là trời ok không nào? Rồi, thì tương tự với sông Đà, đấy là về hung bạo. Sau đó thì các bạn có thể chủ động dựa vào cái phần chị vừa hướng dẫn Các bạn bắt đầu thiết lập cho mình một cái dàn ý về vẻ đẹp trữ tình của dòng sông Đà nhá Được chưa nào? Nhá, các em có thể thiết lập cho mình những cái ý về vẻ đẹp trữ tình của dòng sông Đà nha Ok chưa? Nhá, hết sức lưu ý giúp chị về vẻ đẹp trữ tình của dòng sông Đà hết sức lưu ý giúp chị và sau đấy thì các bạn có thể thiết lập về sông Hương nữa vì đây mới chỉ là về sông Đà thôi được không ạ? À? Đây mới chỉ là sông Đà thôi nhá Chúng mình còn có sông Hương nữa cơ Thì ở sông Hương này chị sẽ gạch nhanh cái dàn ý ra cho các bạn Để nếu như mà các bạn có ôn tập ấy Nhá thì các bạn sẽ chú ý giúp chị Đây, chúng ta sẽ gạch nhanh nhá Chắc là chỉ mất mấy phút của chúng mình thôi Là chúng mình sẽ gạch xong thôi Đây các bạn để ý giúp chị Cái này vướng ghê á, vướng thật sự luôn á Đợi chị chút nhá Rồi, sông Hương nhá Về sông Hương chị gạch nhanh cho các bạn nhé Để các bạn biết cách các bạn ôn luôn nhá Được không nào? Để các bạn biết cách các bạn ôn luôn nha <laughs> Rồi, bắt đầu như sau các bạn ơi Chúng ta sẽ có cái quan trọng nhất đó chính là gì ạ? Đó chính là vẻ đẹp của dòng sông Hương Nhưng sẽ là vẻ đẹp của dòng sông này chúng ta thông qua các cái khía cạnh khác nhau Được không ạ? Vẻ đẹp của dòng sông này chúng mình thông qua các khía cạnh khác nhau Có nghĩa là chúng ta sẽ tìm hiểu về sông Hương và ghi nhớ dòng sông này với một cái vẻ đẹp duy nhất thôi Đó là vẻ đẹp trữ tình thơ mộng và chúng ta sẽ thấy được cái vẻ đẹp trữ tình thơ mộng này khi chúng ta nhìn dòng sông qua các góc độ nhá. Khi chúng mình nhìn dòng sông qua các góc độ thứ nhất, đây là vẻ đẹp qua góc nhìn địa lý. Được không nào? Đây là vẻ đẹp qua góc nhìn địa lý này. Cái góc độ thứ hai đó là góc độ gì nhỉ? Đó là góc độ âm nhạc. Được không? Góc độ âm nhạc, góc độ lịch sử góc độ thi ca và góc độ về cuộc đời. Được chưa ạ? Cuộc đời. Ok chưa nào? Góc độ về địa lý, về âm nhạc, về lịch sử, về thi ca và về cuộc đời nhá. Thì các bạn sẽ hết sức lưu ý là đối với góc độ về địa lý này chúng mình sẽ chia thành đó là thủy trình của sông Hương. Nhá, chia nhỏ hơn cho các bạn một chút xíu đấy. Thì trong thủy trình này các bạn sẽ Tập trung tìm hiểu giúp cho chị thứ nhất Đó là sông Hương nơi thượng nguồn như thế nào Sông Hương nơi thượng nguồn này Sông Hương nơi ngoại vi này được không? Sông Hương nơi thượng nguồn, sông Hương nơi ngoại vi Sông Hương gì nhỉ? À khi vào thành phố Huế, trong thành phố Huế Và sông Hương khi rời khỏi thành phố Huế Được không ạ? Khi rời khỏi thành phố Huế Ok chưa ạ? nhá Sông Hương nơi thượng nguồn, sông Hương nơi ngoại vi Sông Hương khi vào thành phố Huế và rời khỏi thành phố Huế Dưới góc nhìn âm nhạc thì đối với âm nhạc cổ điển Huế Âm nhạc cổ điển Huế thì sông Hương đóng vai trò như thế nào? Đối với lịch sử thì xong suốt cái chiều dài lịch sử từ gì ạ? À từ thời trung đại này cho đến đầu thế kỷ 20 này rồi cho đến gì ạ? À? à những cách mạng tháng 8 này Rồi đến khởi nghĩa Xuân Mậu Thân năm 68 này Thì sông Hương đóng vai trò như thế nào? Mà người ta lại khẳng định một điều rằng là Sông Hương là gì ạ? À? à là sử thi viết giữa màu lá cỏ xanh biếc được chưa nào? Và trong thơ ca thì sông Hương đã xuất hiện trong những cái tác phẩm của những tác giả nào và mang vẻ đẹp như thế nào? Và đối với cuộc đời thì sông Hương có những cái thay đổi và chuyển mình như thế nào? Ok chưa ạ? Thì các bạn sẽ lưu ý nhá, đối với dòng sông Hương thì các em có thể học và ôn theo cái này, theo cái sự gợi ý của chị như trên đây. Ok chưa nào? Rồi các bạn ơi, đó, thì ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các bạn về cái phần kiến thức này. Các em cũng đừng quên là đầu tháng 4 chị sẽ có một cái khóa học luyện đề duy nhất và cuối cùng dành cho các bạn. Đối với những bạn nào còn đang mông lung không biết là bây giờ ôn văn có kịp không thì chị nghĩ đây sẽ là một cái cơ hội rất tốt để các bạn chủ động tìm hiểu về cái khóa học của chị. Và nếu như cảm thấy phù hợp thì chúng mình có thể đăng ký. Đã có rất là nhiều bạn 2K 2K2, 2K đã có rất là nhiều bạn đã đang gì ạ à đang lựa chọn cái khóa học của chị rồi và chị cực kỳ hy vọng rằng là sẽ có thể được gặp các em ở trong khóa học cuối cùng này để cùng với các bạn tiến đến cái gì ạ tiến đến cái mục tiêu cao nhất của chúng mình là chinh phục thành công kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Ok chưa ạ? Thế nên nếu như muốn tham khảo thêm về khóa học hay là muốn có thêm tài liệu để chúng mình nghiên cứu học hỏi trong cái giai đoạn cuối này, bây giờ chỉ còn khoảng 3 tháng nữa thôi nhá Bây giờ chỉ còn lại 3 tháng nữa thôi là chúng mình chắc chắn sẽ thi rồi Thế, thế nên là các bạn hãy cố gắng lên nhé Chị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các em trong những cái phần phát trực tiếp tiếp theo Với những cái tác phẩm mà các bạn đang muốn tìm hiểu, đang muốn chia sẻ thêm tất nhiên rồi Và hy vọng sẽ sớm được quay trở lại cùng với các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào Hẹn gặp lại các bạn nhé à, Những bạn nào mà cảm thấy học văn khó khăn quá thì cứ nhắn tin về Các anh chị admin sẽ tư vấn nhiệt tình cho các em Ok không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nha Bây giờ chị phải đi dạy lớp VIP của chị chị đây <laughs> Bye bye các em, xin chào